Akasewa padang natthi samano natthi bahire babang cha bi ra ta ba cha nhíp ba băng cha ta tha ga ta Akasewa padang natthi samano nat thì ba hay re bà băng cha bi ra ta ba cha nip tha ra ta hư không không dấu vết ngoài đây không sa môn chúng sanh thích hí luận như lai hí luận trừ đó là phổ thơ của hòa thượng thích minh châu a ca se wa pa đăng nát thi sa ma no nát thì ba hi đề bà băng cha bi ra ta ba cha nếp băng cha ta tha ga ta hư không chẳng có vết chân bên ngoài chẳng có xuất trần sa môn chúng sanh hí luận đa ngôn như lai hí luận sạch trơn sạch lào đó là phổ thơ của hòa thượng giới Dạ con đã kể xong ạ. Cảm ơn chị Đặng ờ, Đông đã viết bài. Con xin gửi hết lại cho chị Cẩm Dân ạ.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 rê phá văn cha pí ra ta phá cha nip phá bàn cha phá hạ thà gá ta hư không không dấu vết ngoài đây không sa môn chúng sanh thích thí luận như Lai Hí Luận Trừ Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Hư không chẳng có vết chân Bên ngoài chẳng có xúc trần sa môn Chúng sanh hí luận đa ngôn Như Lai hí luận Sạch trơn sạch lào Bản phổ thợ của Hòa Thượng Giới Đức Và cộng nhân mến mời bàn tay của Sistina Con kính đảnh lễ và ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đại tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 254. Aka se wapat đăng nát thi samano nát thi bà hi re pa pancha phi pa cha nip papancha tatha kata hư không không dấu vết ngoài đây không sa môn chúng sanh thích hí luận như lai hí luận từ của hòa thượng thích minh châu akasewa padang nanti samanu nanti pahire papancha virata pacha Nimpa pancha tathagata akasarve akasewa padananti samanunanti pahire papancha virata paja nipa pancha tanthagata hư không chẳng có vết chân bên ngoài chẳng có Xuất trần sa môn, chúng sanh hí luận đa ngôn, như lai hí luận, sạch trơn sạch lào của Hòa Thượng.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 Pancha Virata Pacha ba cha ta tha ta, Pancha ca tê Qua Badang Nati Samano Nap Thipai De Bánh Ba ta ba cha dịp ba bánh cha tà tha ga ta hư không không dấu vết ngoài đây không sa môn chúng sanh thích hí luận như lai hí từ phổ thơ hòa thượng thích châu hư không chẳng có vết chân bên ngoài chẳng có xuất trần sa môn chúng sanh hí luận đa ngôn như lai hí luận sạch trơn sạch lào phổ thơ hòa thượng giới đức dạ à, tự nhiên đã ôn bài xong dạ bây giờ ờ, ở okay. kỳ cô như pháp dạ đã thấy tín hiệu Nhà dạ, sa thú sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và dạ, cảm ơn cô Rằng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức con thành kính lãnh lễ đại đức minh mẫn vừa quan năm vào đạo tràng như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ như pháp kính lễ cô tu nữ tệ duyên như pháp kính chào đạo tràng và dạ, cảm ơn cô sẵn đông cho bài học và con xin được ôn bài pháp phú kinh số hai năm bốn a ca se quát bách đăng nạp chi sanh man nờ nạt chi bà hi đề ba mạnh cha phi ra ta ba cha niệm ba mạnh cha tất tha gá ta a ca se quát bách đăng nạp chi sanh man nờ nạt chi bà hi đề ba bành cha phi ra ta ba cha niệm ba mạnh cha tất tha gá ta hư không không dấu vết vậy không sam môn chúng sanh thích hy luận như lai hí luận trừ và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng minh châu à cả và na thi samana na hi re bà bánh cha phi ra tạ ba cha nịp ba bánh cha tà thả ga ta À, a ca se wa ba da na sa ma na ai bản ya tùy a nệ ba đà thả ga ta hư không chẳng có vết chân bên ngoài chẳng có sức trần sa môn chúng sanh luận đa ngôn như lai hỷ luận sạch trơn sạch lào và dạ, đây là bản hộ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như Pháp kính cảm ơn Đạo Tràng Bích Tha Giá Và dạ, con kính bạch Đại Đức uh, Minh Mẫn Và dạ, con đọc hai lần kể hai lần Mà cũng chưa có thấy vị nào mới vào Đạo Tràng Và trong Đạo Tràng thì bây giờ à, cô đã ông bài rồi Dạ sư có sẵn sàng không mà sư? nếu có thể sư cho con một tín hiệu để con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư sớm mấy phút ạ à. là sao sư sẵn sàng hay là chưa sư đưa tín hiệu lên con không hiểu à alo alo vậy thôi con à, xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư ạ à. sư có ông chị em sư dạ sa thủ sa thủ lành thai như pháp kính cảm ơn cô tu nữ tệ Chi Na, cô Cẩm Vân, cô Trần Đạo, Cư Sẵn Đông đã hoan hỷ lên ông bài pháp cứu kinh sớm 254. <coughs> dạ, cảm ơn cô Đặng Đông đã Bây giờ Như Pháp kính mời Đạo Tràng cùng với Như Pháp Nắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi Đạo Tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, sư hoan hỷ cho nghe sư sư đọc từ vựng với lại cái câu mà giảng chậm một chút xíu để cho con có thể gọi kịp con à, um, em suy giỡn với sư, sư hoan hỷ cho con đọc nhanh quá con không có gọi kịp ạ à. dạ bây giờ như pháp đàn cùng dễ như pháp lắng cam thanh tịnh cung thịnh pháp sư nam mô bích hà giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá na Sam Sam Bua Tha Sa Sam Qua Tô Arahat Sam Sam Bua Tha Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Sam Sam Bua Tha Sa hàng thiện tình mãi mê trần ảnh na nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trí rảnh ra não phiền kết buộc sẵn tham nhiều nghe tranh pháp như người về được tuệ vô viên nga đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng thịnh pháp sư đăng đàn thuyết gia hoa vị nơi đây tâm đạo tinh thành ngưỡng mong chấp thịnh hành a ngưỡng cầu tam bảo ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như lai giá giá dạ. đạo trạng tịnh thành kính đại lệ tịnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng sự vậy nghĩa cao pháp quốc kinh 105. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiếng hóa. Chào con kính nhân bích thư. Dạ, sa thú sa thú lần thay kính tri ân cô tu nữ như pháp. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh à, cùng chư tôn đức hiện diện. À, kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con chư Phật tử. hôm nay không biết ờ, có ờ, sự kiện gì đặc biệt ở bên ngoài không ha mà thấy ờ, bà con vô room hơi ít à, kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ à, kính bạch chư tăng kính thưa quý vị hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh pháp cú bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ pháp cú số 255 được các MC post lên ở trên room Ờ, câu kệ này có bốn đoạn. Trước khi à, bước vào phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi, à, chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần. Đoạn một của câu kệ A ca se nắp thiết A ca đăng nát thị động thứ hai samano nát thị bà hị rề samano nát thị bà hị rề đoạn thứ ba sankara à, sát sát sát sankara sasata sát nathi đoạn thứ tư nát thi bút thà năng in chi tăng nát thi bút thà năng in chi tăng à, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này trong à, đoạn thứ nhất chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên akc quá à, đây là một hợp từ chúng ta tách ra AKC à, cộng với là ý quá à, ý quá hoặc là ý <clears throat> quá hoặc là e quá cũng được AKC là AK xá mà chia theo cách thứ bảy số ít AK xá có nghĩa là hư không à, mà chia theo cách thứ bảy thì thành ra mình thêm cái trạng từ trên trong tại à, thì ở đây AKC à, trong cái đoạn này á, thì AKC có nghĩa là trên hư không hay là trong hư không còn chữ à, e quá hay là ý quá ở đây đó à, chúng ta không có cần dịch nghĩa cái à, từ này thêm vô để cho đủ âm à, chúng ta thấy akc quá là bốn âm nè và ra hai âm nắp thứ hai âm nữa tổng cộng có 8 âm à, mỗi một đoạn chúng ta thấy à, đều có 8 âm thành ra chữ e quá hay lý quá đây chỉ thêm vô thôi chúng ta không lấy nghĩa từ thứ hai phá đăng là phá đá chia theo đối cách À, dạ xin lỗi với quý vị chữ à, bá đá là danh từ trung tính ở đây à, chia theo chung à, chủ cách cái động từ nách thí đó là một trong những cái động từ đặc biệt à, thành ra cái túc từ của cái động từ này đó cũng được chia ở ờ, chủ cách chữ ờ, bá đá đây là danh từ trung tính chia theo chủ cách số ít à, thành ra nó có cái hình thức là bá đăng bá đăng là dấu chân hay là dấu vết từ thứ ba nách thí đây là động từ có nghĩa là không có Rồi ờ, chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên Samanu, uh, Samanu là Samana, à, chia theo chủ cách số ít. Samanu dịch âm đó là sa môn. À, mà còn dịch nghĩa là cái gì kìa? dịch nghĩa đó mình dịch đó là bất tịnh hạnh à, mà thông thường đó mình à, à biết cái từ samano đó là sa à, từ thứ hai nách thí đây là động từ không có chúng ta đã lấy nghĩa ở trên từ thứ ba ba hi rê à, là ba hi rác à, chia theo cách thứ bảy số ít <coughs> ba hira là bên ngoài à, thành ra ba hira là ở bên ngoài à, thêm vô cái uh, trạng từ ở ba hira là bên ngoài à, chúng ta bước sang đoạn thứ ba đoạn thứ ba chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên sankhara sankhara à, sankhara chia theo chủ cách số nhiều đó nó cũng có cái hình thức là ra à, nhưng mà ở cái câu này nè thì sankhara ở đây đó là chia theo cách thứ năm à, cách thứ năm là xuất xứ là, là từ nơi cái sankhara từ nơi cái sankhara này à, sankhara mình dịch đó là hành hay là pháp hữu vi à, thì ở đây cái câu này cho dễ hiểu mình dịch là pháp sankhara à, pháp hữu vi à, từ thứ hai sassata là ờ, <coughs> à, sassata à, sassata là sassata chia theo chủ cách Dạ, số nhiều thành ra nó có cái thức là uh, a dạ. Susta là thường à, thường hay là thường còn à, như là Sasuta Đức Thí đó là thường kiến à, từ cuối cùng nắp thí là động từ chúng ta cũng đã lấy nghĩa rồi bước sang đoạn thứ tư đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên nắp thí à, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên đây bút năng là bút thá à, chia theo cấp thứ sáu số nhiều à, thành ra nó có cái hình thức là a năng à, à, xin xin lỗi quý vị ở đây đó chúng ta chia theo cách thứ tư ha cách thứ tư số nhiều là đối với chư Phật à, nếu mà mình chia theo cách thứ sáu cũng được hết xin thưa quý vị ha cái uh, cách thứ tư với thứ sáu nó giống nhau à, thứ tư thì mình dịch theo thứ tư mà thứ sáu thì mình dịch theo thứ sáu rồi cuối cùng in chí tăng là in chí tá à, đây là một cái uh, quá khứ phân từ của động từ in chá tí Inchati có nghĩa là lung lay hay là rung động à, thì ở đây quá khứ phân từ à, đóng vai trò là danh từ à, thành ra mình dịch ra là sự rung động à, sự lung lay à, sự dao động À, bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè thì à, bà con chúng ta lướt vô ra thấy à, mỗi mỗi câu đó ha, đều có cái động từ nách thí hết à, như vậy thì cái câu kệ này có bốn đoạn là bốn câu đoạn thứ nhất là một câu à, mình lấy cái động từ mình dịch trước nách thí là không có phá đăng dấu vết akc trong hư không không có dấu vết hay là không có dấu tích ở trong hư không đoạn thứ hai nách thí không có samano sa môn ba hi rê ở bên ngoài thì bên ngoài này mình hiểu đó là bên ngoài bát chánh đạo hay là bên ngoài bát thánh đạo mà mình hiểu rộng đó ha là bên ngoài lời dạy của đức phật à, không có sa môn ở bên ngoài rồi cái mình đóng mặt mở ngoặt à, giáo pháp của đức phật đoạn thứ ba ngắt thí không có sát à, sự thường còn sankhara à, nơi pháp vũ vi à, thứ tư nắp thí không có in chi tăng sự dao động à, hay là sự lung lay à, bút tha năng đối với chư Phật à, còn nếu mà mình à, dịch uh, chữ bút tha năng này là cách thứ sáu đó thì mình dịch là à, bút tha năng kinh chí tăng à, là sự dao động của chư Phật nách thiết là không có đó mình uh, dịch uh, đảo ngữ ha dịch kiểu sao cũng được Rồi ờ, sư ờ, đọc vậy ờ, cô viết kịp không cô Như Pháp ơi? À, mỗi một đoạn một câu mình lấy cái động từ mình trước à, không có dấu vết hay là dấu tích trong hư không một câu nè câu thứ hai không có sa môn ở bên ngoài à, bởi một đóng mặt giáo pháp của đức phật ba không có sự thường còn nơi pháp hữu vi à, câu thứ tư không có sự dao động đối với chư Phật dạ rồi kính tri ân cô <clears throat> kính tri ân cô tu nữ như pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để à, bà con chư Phật tử chúng ta cùng à, theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 255. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Xin ờ, được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng ờ, chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. <clears throat> Arahang sama sambuddho phakawa buddhang phakawantan api wa demi Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Namaturattanatayasa Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu yến đảnh lễ và tán dương ân đức chư tăng phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức tam bảo một cách tóm tắt này chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư phật tử nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm mang lạc trong suốt thời gian sinh hoạt phật pháp tại rung pháp cú kinh nam mô phật pháp tăng tam bảo à, kính bạch à, chư tăng kính thưa bà con hôm nay à, chúng ta học đến à, câu kệ pháp cú số 255 à, câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ 254 hai câu kệ này nằm trong phẩm Má Lóc Quắc Cá và đây là hai câu kệ cuối yeah. Dạ. hai câu kệ cuối ở trong phẩm uh, Malawaka hai câu kệ này có cùng một duyên sự Dạ yeah, rồi chúng tôi mới ờ, tăng volume lên. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự ờ, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại rừng Sala ở uh, xứ Kusinara. À, hai cái câu kệ này ngài ờ, thuyết đó, <clears throat> là lúc mà ngài uh, chuẩn bị uh, niết bàn và cái uh, duyên sự này đó <clears throat> là đề cập đến ông du sĩ tên là Su Phát Đá. À, Su Phát Đá này đó mà mình đọc à, theo tiếng Việt đó Su Phát Đa à, thì lúc đó, đó là cái tên à, con gái của ông cấp cô độc. À, còn mà mình đọc theo đoạn âm đó Su Phát Đá à, thì đây mới là cái tên của à, ông du sĩ à, rồi à, xuất phát đá này nè cũng là cái tên của một vị tỳ kheo khác nữa à, vị tỳ kheo tên là xuất phát đá này đó là à, trong nằm trong cái à, nhóm à, đệ tử của trưởng lão Kassapa đó là khi mà à, nghe người ta nói Đức Thế Tôn viên tịch rồi đó Ờ, cái vị tỳ kheo tên là xuất phát đá này nè mới nói rằng đó là à, hồi đó giờ còn có đức thế tôn đó thì là ngài à, la như thế này rồi lầy như thế kia bây giờ đức thế tôn ngài tịch rồi thì là mình à, được tự do mình muốn làm gì đó mình làm ờ, thì ha nương theo cái tư tưởng ý kiến này nè thành ra sau đó đó là tôn giả hay là ngài à, ma cách sắp bá đó à, mới à, triệu tập chư tăng à, kết tập tam tạng lần thứ nhất à, cho nên cái à, tên à, xuất phát đá này đó à, chúng ta nhớ ha, có hai người à, một là tên của ông vị tỳ kheo à, hai là tên của cái vị à, du sĩ này à, thì cái vị du sĩ này đó đến à, cái lúc mà đức thế tôn này à, chuẩn bị viên tịch rồi đó à, thì lúc đó đó ông mới à, chợt nhớ à, ông nói đó à Ờ, mình có ờ, mấy cái thắc mắc ở trong đầu à, nhưng mà hồi đó đó cái ông sa môn cồ đàm ông còn trẻ quá thì là không có biết à, ông có đủ khả năng năng lực để giải đáp cho mình hay không à, bây giờ đó ông lớn tuổi rồi nè à, thì thành ra đó là mình nên đi hỏi à, thì à, xin thưa quý vị đó sở chỉ đó mà ổng ờ, để đến già rồi đó thì ổng mới ờ, đi gặp đức phật à, để nêu lên những cái thắc mắc của mình à, qua đó, đó đức thế tôn ngài chỉ điểm cho à, để từ đó mà có thể cải chánh tri kiến à, có thể được giác ngộ giải thoát à, sở dĩ vậy đó là cũng do cái tiền nghiệp quá khứ à, đó là có một cái uh, kiếp nọ ổng với uh, người uh, anh của mình à, người em trai dạ người em trai của mình à, hai người đó à, có ruộng lúa rất là phì nhiêu à, thì cái người em đó là à, có tỉnh tính đối với tam bảo rất là mạnh liệt à, rất là mãnh liệt và cũng à, tin về cái ờ, nhân văn nghiệp báo à, rất là sâu sắc à, cái thành ra đó là có cái gì đầu mùa ha có cái gì ngon ngon cái đó là đem ờ, cúng liền à. À, rồi à, mà làm cái thiện sự nào đó thì là cũng làm liền chứ không có chần chờ à, không có à, hẹn rày hẹn mai à, và vì vậy đó cái thành ra đó là à, người em đó à, hưởng được cái ờ, quả báo một cách à, nhanh chóng riêng người em đó à, xin lỗi riêng người anh đó à, thì cứ à, chần chờ rồi do dự à, trì hoãn mãi à, đầu mùa đó thì à, thôi để tới à, giữa mùa cúng à, giữa mùa cái nó thôi để tới cuối mùa cúng cũng được cũng chả sao đâu đó à, nhưng mà xin thưa quý vị mặc dù đó là lần lựa vậy ha nhưng mà cũng có cúng à, thì cũng có cúng cũng có làm phước cũng có à, tạo các cái công đức thiện sự à, cho dầu đó các cái công đức thiện sự đó đó có lần lựa à, có à, hẹn rạng mai à, nhưng mà cũng có làm có làm thì thành ra đó là mới có được kết quả à, kết quả đó đó dù chỗ trễ đó cũng còn hơn là không có đó vì do cái uh, uh, ha, trì quản mãi mãi vậy đó ha, trì quản đến cuối cùng vậy đó cái thành ra đó là đến lúc mà đức thế tôn này uh, chuẩn bị viên tịch niết bàn đó uh, thì ông này đó ông mới uh, được cái cơ hội để uh, diễn kiến uh, để uh, tham vấn uh, giáo pháp từ nơi ngài à, thì xin thưa quý vị đó được uh, diễn kiến Đức Thế Tôn nữa. thì đây là một cái quả phước đó. À, nhưng mà cái quả phước này nó trổ đến cho ông này hơi trẻ à. thì khi mà ông đến uh, gặp uh, Đức Thế Tôn đó thì lúc này uh, ngài chuẩn bị viên tịch niết bàn rồi uh, yếu rồi thành ra đó là à, những cái người mà người ta đứng gần gần đó, đó cụ thể là tôn giả Ananda nè, thấy vậy cái sợ Đức Thế Tôn mệt cho nên là không cho ông ta vào à, nhưng mà Đức Thế Tôn là nói ờ à, để cho ông ta vào đi thì lúc đó tôn giả Ananda mới à, cho ông ta vào thì ông ta vào uh, ngồi sát kế bên Đức Thế Tôn đó <coughs> ông mới <coughs> à, ông mới nêu lên những cái thắc mắc à, nhưng mà ở trong duyên sự đó thì à, à, nói ngắn gọn vậy thôi nhưng mà còn mình hiểu đó xin, xin thưa với quý vị à, là thời à, xưa đó thì thường đó người ta không có à, nêu lên những cái thắc mắc ngắn gọn đâu à, mà à, phải trải qua cái sự à, tranh luận với nhau à, thời kỳ đó đó chúng ta hiểu ngoài à, Phật giáo ra còn có rất là nhiều các cái tôn giáo lớn khác à, và vì vậy đó <clears throat> mà cái hệ tư tưởng đó rất là phát triển từ cái chỗ hệ, các cái hệ tư tưởng phát triển vậy đó ha, thì thành ra sẽ có những, những cái thắc mắc ha, liên quan đến là vũ trụ quan là nhân sinh quan nè rồi liên quan đến đó là đạo giải thoát ha, ta tranh luận với nhau rất là gay gắt ha, chứ không có phải là chỉ nói một vài ba câu nhưng mà ở đây đó ở trong chú giải này thì đề cập đó là ông ờ, hỏi có ba câu thôi à, thì mình phải hiểu vậy ha là ông à, cũng ờ, uh, thắc mắc rồi vặn vẹo chứ không phải là đơn giản <coughs> ông hỏi ờ, thưa Sampon Gotama trên hư không đó có có dấu vết gì không ở ờ, ngoài Phật giáo đó có sa hay không pháp vũ vi đó có thường còn hay không đó thì đức thế tôn ngài mới chỉ rõ những cái vật ấy ha, là không không thật có rồi xong cái ngài mới dạy lên hai câu kệ à, nhưng một cái đoạn kinh khác thì nói rằng ha, à, ông ta nêu lên rất là nhiều cái thắc mắc vậy à, thì đức thế tôn ngài nói đó là thôi ha, không cần phải nêu chi đâu đến đây như lai uh, thuyết pháp cho nghe ở và ngài thuyết à, cái câu kệ mà hôm nay chúng ta học câu sau đó hôm uh, trước chúng ta đã học câu trước rồi đó đó thì à, à, sau khi mà ngài à, thuyết dứt hai cái câu kệ này đó à, thì ông à, du sĩ đó đó ông à, chứng đắc được à, đến à, đạo quả anaham hàm tôi vậy à, giờ rồi à, sau đó ông mới à, xin à, xuất gia à, thì ông à, xem như đó là người à, đệ tử cuối cùng của đức thế tôn à, và dĩ nhiên à, ngoài à, ông du sĩ đó chứng đắc đầu quá na hàm ra đó thì à, kỳ dư là thính chúng à, như là vua quan rồi rồi thiện nam tín nữ xung quanh đó nè à, rồi là chư thiên à, họ cũng à, được ân triêm pháp nhũ rất là nhiều Để câu kể hôm nay chúng ta học đức thế tôn đại thuyết akc wapadang nathi samano nathi bahi re sankhara sasat satta natthi natthi buddha năng in chi tăng câu kệ này được ngài hòa thượng thích minh châu dịch kệ thơ năm chữ hư không, không dấu vết ngoài đây không sa môn các hành không thường trú chư phật không dao động còn ngài hòa thượng giới đức thì dịch là hư không chẳng có vết chân bên ngoài chẳng có xuất trần sa môn các hành chẳng phải trường tồn phật không dao động đâu còn hữu vi à, rồi có cái bản dịch à, văn xuôi của chúng tôi nữa thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu à, từ ngữ Bali mà Đức Thế Tôn này dạy ở trong cái câu kệ này à, chúng ta ha, hiểu về cái ngôn ngữ Bali của cái câu kệ này à, rồi nương theo duyên sự duyên sự là những cái gợi mở à, để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ à, bây giờ chúng tôi với à, quý vị chúng ta cùng nhau à, mổ kẻ ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ à, Bali 255 này à, chúng ta hiểu càng rộng càng sâu sắc chừng nào à, thì chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình càng à, dễ dàng nhiều chừng đó à, có ứng dụng à, thì chúng ta sẽ có được à, kết quả ứng dụng lời dạy của Đức Phật à, mà lời dạy của Đức Phật đó là hướng đến à, đoạn trừ tất cả các cái khổ đau à, thành ra đó là mình có ứng dụng lời dạy của Đức Thế Tôn vào trong đời sống à, thì ít nhiều gì cái nỗi khổ niềm đau của mình đó, nó cũng sẽ vơi đi à, không có vơi nhiều thì cũng vơi ít ha xin thú vị ha à, còn nếu mà mình không có ứng dụng à, thì dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau nó sẽ không có vơi rồi à, là vì à, có hành hay là có làm thì mới có kết quả còn mà mình không hành mình không làm đó mà đòi hỏi có kết quả thì là hơi à, phi lý à, hơi vô lý à. À, vậy cái câu kệ này đó à, ẩn chứa ý nghĩa như thế nào À, khi nãy chúng tôi chiết nghĩa từ vựng nói rằng câu kệ này có bốn đoạn nè và mỗi một đoạn đều có động từ thì thành ra bốn đoạn là bốn câu. À, vậy thì à, bốn à, câu đó chính là bốn ý. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng ý một. Đoạn thứ nhất, đằng wapadang thiết là hư không không có dấu vết, hư không không có dấu tích, hư không không có dấu chân. À, thì à, hiểu theo cái xin thưa quý vị ha, chúng ta có thể quan sát nè, ờ, rồi thấy ra được liền nè ở trong hư không nè mình thấy đó là con chim bay ngang qua nè máy bay bay ngang qua nè ha à, rồi cái gì đó mình bay ngang qua còn diều vân vân à, thì chúng ta thấy ha máy bay bay qua cái là chúng ta đâu có thấy ờ, máy bay để lại cái dấu vết gì đâu à, chúng tôi nói vậy ờ, bà con có thể là là là, là, là kêu là à, hỏi ngược lại đó nói chứ ờ uh, à, con cũng uh, thỉnh thoảng thấy uh, máy bay quân sự người ta trình diễn đó nó bay vèo vèo vèo vèo thấy khói đó à, thì khói để lại đó. À, xin thưa quý vị đó dù cho người ta bay trình diễn đó à, tạo ra các cái màu đó rồi các cái màu đó để lại đó thì chút xíu à, nó không bay hết à, à mình tìm ra đâu à, mình tìm ra đâu à, thì nghĩa đen đó mình hiểu là vậy à, nhưng rồi nghĩa bóng là gì à? à, nhưng mà một con thiên nga nó bay ngang qua này ha thì mình có ờ, à, thấy được cái hướng bay của nó không à, mình có thấy nó để là cái vết gì không không dạ không có. à, như vậy có nghĩa đó ha, là với ha, một người đó mà ờ, kêu là tu tập ha à, hoặc là thực hành tu tập này hoặc thành viên mãn để ha, nội tâm của người đó không còn bất kỳ một cái vết dơ nào à, một vết dơ cấu quế nào xin thưa quý vị chúng ta đang học ờ, cái phẩm gọi là Malawaka là phẩm cấu quế à, thì thành ra đó là một người ha, tu tập hành trì à, người đó có thể là tại gia hoặc là xuất gia mà nội tâm không còn bất kỳ một cái vết dơ cấu quế nào à, thì sở hành của người đó, đó à, sẽ không có để lại bất kỳ à, một cái khuyết điểm nào à, sở hành thành vi lối sống của người đó, đó là sáng trong là rực sáng như vàng rồng vậy đó à, không ai đó mà có thể chê được à, vì rằng ha, qua cái sở hành hành vi lối sống của người đó hay là qua thân hành khẩu hành ý hành của người đó đó không ai tìm ra được bất kỳ à, một cái khuyết điểm nào à, một cái sơ hở nào một cái lỗi lầm nào yeah, dạ, một cái lỗi lầm nào ừ. à, thành ra AKC ở đây đó mình hiểu đó là à, gọi là không còn ha à, sạch xanh xanh à, các cái cấu quê à, các cái cấu quế bệnh nhờ à, thứ hai nữa đó <clears throat> à, là với người mà không còn bất kỳ một cái cầu uh, ờ, cấu quế bận nhơ nào vậy đó à, thì sau khi thân gọi mạng chung đó à, sau khi thân gọi mạng chung đó là sẽ vô dư y niết bàn đó trống rỗng không còn cái chi cả giống như hư không vậy đó thành ra đó là không có để lại bất kỳ một cái dấu tích một cái ờ, dấu vết nào à, gọi là luân hồi tử sanh nữa cả à, giống như có một cái câu chuyện là cái à, ông à, thầy bói mà ông đi à, gõ các cái đầu lâu đó để tìm uh, sinh y sinh thú của chúng sinh đó à, thì đức thế tôn này đưa ra ba cái đầu lâu à, ở trong đó đó à, một cái à, đà, đà, đầu lâu đó là thú một cái đầu lâu là người phàm và một cái đầu lâu đó là cái đầu lâu mình hiểu là cái sọ đó xin thú vị à, của một bậc à, thánh lậu tặng à, thì ông gõ cái đầu lâu của cú ông gõ cái đầu lâu của một ờ, người phàm đó à, thì ông ờ, biết được ông thấy được cái sanh thú và sanh y của hai chúng sinh đó à, nhưng mà đến ông gõ cái ờ, đầu lâu của cái vị thánh lậu tận đó đó thì ông không có thấy đó, ông biết à, thì vì rằng đó à, với một vị thánh lậu tận tức là người không còn bất kỳ một cái cầu cấu quế bận nhơ nào nữa thì sau khi đó à, vô dư niết bàn sẽ không còn bất kỳ một cái dấu tích dấu vết luân hồi nào nữa cả từ chỗ đó ra ha dầu cho cái ông ờ, thầy bói đó ha hoặc là ờ, một ai đó đó ờ, có thiên nhãn thông nè túc mạng thông thì cũng không có tìm ra không có thấy ra được cái dấu tích dấu vết ý nghĩa thứ nhất là như vậy à, nhưng mà để ha trở thành cái bậc thánh lậu tận vậy đó thì ờ, à, xin thưa quý vị liên quan tới ý thứ hai câu thứ hai samano nati không có sa môn ở bên ngoài à, không có sa môn ngoài đây mình hiểu là gì là không có cái người mà sạch sình xanh không có cấu quế bẩn nhơ vậy đó ha không có cái bậc thánh ờ, lậu tận vậy đó ở bên ngoài thì bên ngoài đây là bên ngoài nào à, nói gọn đó là bên ngoài bát thánh đạo à, còn mà nói rộng đó là bên ngoài lời dạy của bậc chánh đẳng giác à, tức là lời dạy của đức phật à, Gotama đó à, đức phật Gotama đó à, thì tại làm sao đó ha, ở ờ, trong uh, lời dạy của đức phật Gotama hoặc là ở trong uh, bát thánh đạo đó thì mới có uh, trăm hôm à, mới có người à, hoàn toàn không còn bất kỳ một cái cậu cấu quế bệnh nhân nào à, mới có đó à, là cái người mà sau khi vô dư niết bàn không có để lại bất kỳ một cái dấu tích dấu vết nào cả à, thì xin thưa quý vị đó là vì à, à đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác đó được gọi là gì ạ à? sang Sawakasankho đó là chúng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn à, đệ tử của Phật đó à, mà để trở thành ha, à, chúng thanh văn đệ tử của Đức Phật đó đó thì phải là Supatipanno nhà Yapatipanno à, à, à, à, chưa chưa Supatipanno Uchupatipanno nhà Yapatipanno Sami Chipatipanno mà bốn ha bốn cái đặc tính này nè thì mình hiểu là, là người tập à, không mình nói cho nó rộng cho nó đúng ha là phải là người đang tu tập à, bát thánh đạo và người đã tu tập thành mãn bát thánh đạo à, thì người đã tu tập thành mãn bát à, tu tập thành mãn bát thánh đạo đó, đó à, thì mới trở thành đệ nhất sa môn đệ nhị sa môn đệ tam sa môn đệ tứ sa môn à, còn người mà đang tu tập bát thánh đạo đó, đó à, thì người đó đó sắp hoặc là chuẩn bị trở thành đệ nhất sa môn <clears throat> dạ đệ nhất sa môn à, thì thành thử ra đó ai mà tu tập bát thánh đạo đó đó thì mới trở thành đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ sa môn được à, mới trở thành đó là người không còn bất kỳ một câu quế bận nhơ nào cả mới trở thành người đó là sau khi viên tịch niết bàn đó không có để lại bất kỳ một cái dấu tích dấu vết nào nữa cả à, chứ còn mà ai không có tu theo bát thánh đạo đó thì xin thưa quý vị đó câu quế bận nhơ đó cũng vẫn còn dạ cấu quế bận chơi vẫn còn mà cấu quế bận nhơ vẫn còn thì lúc đó chưa trở thành là à, sa đệ nhất sa môn đệ nhị đệ tam sa môn đệ tứ sa môn được đó, đệ tứ sa môn được đó. thì ở đây mình hiểu ha gọn là như vậy đó à, là ai ha mà đang tu tập bát thánh đạo nè đó thì người đó đó có thể trở thành đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ sa môn được ai đã tu tập thành mãn à, bậc thánh đạo đó thì người đó đã trở thành đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ sa môn à, mà bậc thánh đạo này đó thì là do ai giải à, xin thưa do bậc chánh đẳng chánh giác giải ngoài bậc chánh đẳng chánh giác ra không ai à, có thể tuyên bố là tuyên thuyết là tuyên dương à, về con đường bậc thánh đạo này cả ở trong cái bài kinh uh, chuyển uh, luân uh, xin thưa gì uh, chuyển luân uh, bài kinh uh, uh, thăm chắc tâm quát tana à, chuyển pháp luân đó. À, thì trong đó có cái đoạn vậy <clears throat> ừ. là chư thiên họ khởi lên cái cảm thán à, là không có à, à, không có ờ, một vị phạm thiên ha à, ma vương này ha rồi không có một ai ha, ở trên cái cuộc đời này đó mà có thể tuyên bố nè tuyên thuyết à, về bốn chân lý này cả à, bốn chân lý ở đây đó mình hiểu đó là gì là khổ đế nè diệt đế nè à, khổ đế nè tập đế nè diệt đế nè đạo đế nè à, bốn chân lý này à, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác à, mới tuyên bố à, tuyên thuyết thôi à, ngoài ra đó không có ai tuyên bố tuyên thuyết được cả à, không ai tuyên bố tuyên thuyết được cả à, và chính vì vậy đó à, người mà tu uh, theo con đường bất thánh đạo này đó đó thì mới được gọi là Bhagavat Tô Sa hoặc cả Sang Khu là đệ tử của Đức Thế Tôn hay là đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác đó thì đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác thì mới được gọi là à, sa môn thì bà con chúng hiểu uh, ờ, bác thánh đạo là gì rồi ha thì bác thánh đạo này nè ha mà cái tính ứng dụng đó thì là sao à, là mình à, ai cũng vậy ha mình à, đều có tạo nghiệp à, thì tạo nghiệp ở đây đó là có ba cửa à, cửa thân cửa khẩu và cửa ý à, mình nói gọn ra là thân hành khẩu hành ý hành à, thì thân hành khẩu hành này nè được thực hiện dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo đó là khi đó mình có tu tu tuệ đó à, rồi nè thân hành khẩu hành ý hành này nè khi thực hành đó à, dựa trên cơ sở là sát trừ hay là ngăn trừ sát trừ hay là là ngăn trừ ở đây là sao là thân hành khẩu hành ý hành khi được thực hiện à, thì phải là dè chừng thận trọng ngăn ngừa đối với tham lam sân hận si mê hay là nói rộng ra là đối với à, ác bất thiện pháp Nhá, ác bất thiện pháp à, thì khi đó đó là mình có tu ba ngăn trừ phần à. rồi à, thân hành khẩu hành ý hành à, khi thực hiện đó à, là có cái sự nỗ lực à, có cái nghị lực vươn lên để vượt qua à, những cái cám dỗ à, vượt qua à, những cái à, ràng buộc hay à, cột trói của các cái phiền não à, và giữ vững cái tâm kiên định vậy à, thì khi đó, là mình có tu tập định phân à, có tu tập định phân à, ứng dụng của bác thánh đạo đơn giản vậy để xin thưa à, thì có tu tập bác thánh đạo vậy đó ha thì à, có tu là có kết quả có làm có kết quả mà thành ra có tu vậy đó thì à, à, mình à, cứ à, hôm nay à, à, kiếp này tu mớ ha kiếp sau tu mớ tu mớ mớ mớ mớ vậy riết đó cái đầy mớ thì là lúc đó mình sẽ trở thành đệ nhất sa môn đệ nhị sa môn đệ tam sa môn đệ tứ sa môn à, trở thành sa môn à, là phải tu tập từ từ từ từ vậy đó à, và à, cái phương pháp cách thức tu tập đó đó à, chỉ có nơi bậc chánh đẳng chánh giác thôi à, bây giờ này ha mình không được gặp bậc chánh đẳng chánh giác à, nhưng mà mình còn có cái cơ duyên được học à, phương pháp cách thức giảng dạy của ngài bây giờ nếu mà mình không học mà mình muốn tu đó sư thú gì à, thì mình sẽ không có tạo ra được một cái thường cận hay là một cái thói quen à, mà không có thường tổng thói quen vậy đó thì là đời sau kiếp khác nữa à, mình à, sanh ra mà giả sử như ha, có gặp à, Phật Di Lạc luôn đó thì lúc đó Phật Di Lạc ngày giảng dạy về bát thánh đạo này nè thì giữa mình với Bát thánh đạo thì xin thưa quý vị xa lạ yeah, dạ, xa lạ đó à, lúc đó mình phải tập lại từ đầu đó yeah, dạ, tập lại từ đầu đó à, thì tập lại từ đầu vậy đó thì dĩ nhiên nó phải khó hơn là mình ờ, đã có biết rồi bây giờ mình ờ, chỉ cần bổ túc chút thôi đó là một à, thứ hai nữa đó à, bây giờ đó mình à, còn có cái cơ duyên được gặp uh, giáo pháp của đức phật chánh đẳng chánh giác này ha đó nhưng mà mình không có quý kính đó, mình không học mình không thực hành theo đó mà mình cứ mong chờ đó là à gặp uh, phật di lạc thôi như vậy đó ha, thì là ẩn chứa ở trong đó cái nghĩa đó là mình à, chê cái giáo pháp của đức phật hiện tại này à, mình cho rằng đó, giáo pháp của phần Di Lạc đó thì ok hơn à, và vì do ha, có cái ý đó là à, không có quý không có kính vậy đó thành ra sư thiếu gì cũng à, rất là khó à, để cho mình nên quen với bát thánh đạo của các cái vị Phật tương lai à, mình quý cái gì mình kính cái gì đó, mình nâng niu cái gì thì mình mới có à, có thể có được cái đó à, chứ còn mà mình thất ủi à, mình chê bai đó à, thì khó để mà mình có được cái đó đến câu thứ ba sankhara satta nathi à, là không có sự thường còn thường hằng từ nơi pháp hữu vi à, mà pháp hữu vi là sao xin thú vậy ngũ vi ha mình định nghĩa gọn ha có sanh ra có diệt mất thì đó được gọi là hữu vi à, có nhân sanh có nhân diệt à, thì cái đó được gọi là pháp hữu vi à, pháp hữu vi này đó mình à, học ha thì à, pháp hữu vi này đó ha à, được à, liệt kê hay là được thể hiện qua này ha quẩn nè xứ nè giới nè để, để, pháp phú vi này đó là năm quẩn năm quẩn này được gọi là pháp phú vi nữa xứ là 12 xứ 12 xứ này được gọi là pháp phú vi hay là pháp, pháp phú vi là 12 xứ giới 18 giới đó là 18 giới là pháp phú vi hay là pháp phú vi là 18 giới đế bốn đế đó là pháp phú vi à, phú vi là bốn đế à, nhưng mà xin thưa quý vị ở trong bốn đế đó ha mình phải trừ rằng đế là diệt đế à, ba đế còn lại đó mới là pháp hữu vi à, còn diệt đế đó thuộc về vô vi dạ, thuộc về vô vi à, thì bây giờ chúng ta mới à, nói với nhau đó là năm quẩn thôi à, năm quẩn đó để mình dễ nhận dễ biết à, năm quẩn đó là con người của mình đây nè đó, rồi như là à, con gà con vịt con heo con dê con bò con chó đó <clears throat> đó năm cũng là vậy à, thì năm cũng mình nói gọn đó, hay là con người của mình mà mình nói rỗng đó là cả thế giới bao la vô cùng tận này và cả thế giới bao la vô cùng tận này à, bà con chúng ta mà phân tích như thế nào đi nữa thì cũng không có chạy ra ngoài được năm quận cũng không thể nào chạy ra ngoài được 12 xứ cũng không thể nào chạy ra ngoài được 18 giới cũng không thể nào chạy ra ngoài được buồn địa yeah. à, mà mình thấy này ha năm quẩn mình để xin thú gì có thường không đó bây giờ mình mình mới nhắm nhìn nữa mình thấy có thường mà đâu có thường đâu à, ngày nào em bé còn con bây giờ em đã lớn khôn thế này nữa năm nay em 52 rồi nữa à, quý vị thấy nó đâu có thường đâu ha. nó cứ biến đổi nó thay đổi từng ờ, ngày ha, từng ờ, giờ đó, từng phút ha, từng giây mà theo Phật pháp đó là đối với cái thân mình ha, là nó thay đổi từng sát na và nó có cái sự thay đổi vậy đó thì là làm sao mà có được cái sự trường tồn sự bình đẳng à, vũ trụ bao la vô cùng tận này ha mình à, cứ tưởng ha như là à cái à, mặt trời đó thì là nó cứ tồn tại mãi nó không có hư mặt trăng nó tồn tại mãi nó không có hư à, quả đất là tồn tại mãi không có hư à, nhưng mà xin thưa quý vị khoa học đó họ chứng minh cũng có thời gian à, mặt trời sẽ hư có thời gian mặt trăng sẽ hư có thời gian quả đất này sẽ hư à, thì hư á, là xin thưa quý vị hư đó, đó là biến hoại đổi thay mà biến hoại đổi thay này là nó tùy thuộc vào cái bản chất của cái sự vật đó à, cái biến hoại đổi thay của cái qua 10 giờ đó à, thì là con ngày ha à, hoa sen à, hoa sen đi ha hoa sen sớm nổ tối tàn nữa à, thì cái biến hoại đổi thay của hoa sen con ngày à. đó cái biến hoại đổi thay của cái uh, có những cái vật dụng à, cái tuổi thọ trăm à, cái tuổi thọ nó đó là một ngày à, thì nó biến đổi đổi thay trong ngày à, có những cái ờ, sự vật đó cái tuổi thọ nó chừng tuần à, thì nó biến đổi đổi thay trong tuần à, tuổi thọ nó năm thì nó biến đổi đổi thay trong năm à, tuổi thọ nó hai năm ba năm năm năm mười năm thì nó biến đổi đổi thay trong đó à, tuổi thọ của con người mình đó bình quân bây giờ đó khoảng bảy từ 75 thì biến đổi đổi thay trong bảy 74 75 năm à, cái tuổi thọ của ví dụ ha cái quả đất à, tuổi thọ của quả đất là nó khoảng à, cái này là mình ước lượng thôi xin thú vị ha chứ mình không có biết chắc được nó là nó 100 tỷ tỷ năm à, thì cái biến ngoại của cái quả đất này là 100 tỷ tỷ năm à, mỗi một vật à, nó đều có cái bản chất riêng của nó và cái bản chất đó nó giúp nó tồn tại ngắn hay là dài nhưng mà xin thưa quý vị dầu ngắn hay là dài thì rồi nó cũng phải mất đi khi có sanh ra tất yếu nó sẽ phải bị mất đi và nó sẽ phải bị mất đi hà từ cái chỗ ha, mình thấy các cái sự vật ở trong cuộc đời này nè mình thấy rằng không có cái chi mà nó tồn tại mãi mãi cả à, mãi mãi cả cái đó là vật chất còn cái phần tinh thần đó xin thưa quý vị nó biến đổi đổi thay nó cũng mau nữa à, nó mau nữa à, thì từ cái chỗ đó đó à, đức thế tôn ngày dạy ra là pháp vũ vi à, nó không có cái sự trường tồn à, mà nó vô thường nó luôn luôn biến ngoại đổi thay vậy từ cái chỗ biến ngoại đổi thay vậy đó các mình hiểu rộng ra thêm tí nữa sẽ tu gì dẫn đến khổ từ biến ngoại đổi thay dẫn đến khổ đó đó thì nó không có cái chi là cốt lõi cả nó không có cái chi là ta là của ta cả đó. Dạ. ẩn chứa ở trong đây à, là tam tướng à, tam tướng của vạn pháp <clears throat> thấy ra hiểu ra vậy đó thì với ai ha mà thấy được một trong ba tướng à, thì người đó, đó sẽ thấy được cả ba tướng và cứ ai mà thấy được à, một trong ba tướng thì người đó, đó sẽ trở thành đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ sám bốn Chứ để thành tựu được hay là để trở thành ha, các cái bậc sa môn đó, à, thì người đó phải thấy à, vạn pháp hay là pháp phú vi đó là khổ là vô ngã giả là vô ngã à, và xin thưa quý vị từ đầu cho tới giờ ha ba ý nghĩa này đó ha, thì ba ý nghĩa này nè là lời dạy của đức thế tôn à, nên đến sang cái câu thứ tư nắp thiết bút thà nàng in chi tăng <clears throat> là chư phật không có dao động à, chư phật không có dao động hay là chư Phật nó không có ờ, chữ in chữ tăng này nè ha à, có nghĩa là dao động nhưng mà cũng có nghĩa đó là gì ờ. dao động rồi là à, bị lung lay à, dao động lung lay là sao à, lung lay có nghĩa đó là như mình nói một cộng với một là bằng hai à, nhưng mà rồi đó là gì à, vì do này kia kia nọ nè ha như là gì à, do người ta dùng quy quyền cái người ta chế mình ha hay là gì do người ta à, à, trình độ cao hơn mình ha vân vân đó cái à, người ta trợn mắt hay là người ta à, hù người ta hâm dọa nè ha cái mình à có khi một cộng một bằng hai nhưng mà có khi một cộng một đó nó bằng ba đó dao động lúc nay là vậy à, thì tại sao có cái sự dao động luôn luôn luôn luôn luôn lay à? đó là gì xin thưa quý vị mình còn sợ nè cho nên đó là hù cái bắt đầu là gì một mình nó thì thái à, hoặc là mình còn thích nè à, như là mình à, còn à, thích này kia kia nọ quá à, cái bắt đầu là gì người ta nói một cộng một bằng ba đó xưa ơi à, cái mình hay vua theo người ta lấy lòng ta đó mình nói, ừ một một bằng ba bằng ba đó à, tức là còn dao động còn lung lay đó ha, là bởi vì à, tâm của mình đó còn các cái cấu quế bẩn nhớ à, đó mà chư Phật đó ha thì ngài à, chư chư Phật ha, à, là những cái người mà không còn bận nhớ cấu quế à, chư Phật là những người hoàn toàn không còn bất kỳ một cái bận nhơ cấu quế nào cả và những cái bận nhơ cấu quế này là tự ngài à, tự ngài khám phá ngài thấy ra rồi ngài diệt trừ nó đi à, ngài diệt trừ nó đi bằng một cái phương pháp và sau khi ngài biết được cái phương pháp để gột rửa để uh, tẩy sạch hết các cái cậu các cái cấu quế bận nhơ đó rồi bây giờ ngài đem ngài giảng dạy lại uh, cho trần và người giảng giải lại cho trời và người à, và những cái mà ngài giảng đó đó là không có thay đổi ngài nói sao thì nó vẫn là như vậy và dạ, ngài nói sao thì nó vẫn là như vậy. à phật à, là người mà có bốn à, bốn cái pháp gọi là vô sở quy à, bốn pháp vô vô sở quy ngài tự nhận à, ngài là bậc chánh đẳng chánh giác à, thì ngài không có sợ ai bắt bẻ hay là bắt tội cả vì ngài đúng thật là bậc chánh đẳng chánh giác ở trong cái bài kinh thăm ở chắc Kapavattana à, ngài nói rằng là ha khi mà ngài chưa ha, có giác ngộ à, bốn đế à, theo ba luân 12 chuyển đó, thì lúc đó ngài chưa có dám tuyên bố à, với chư thiên à, ma vương rồi phạm thiên rồi loài người rằng ngài là samma sambuddha à, nhưng mà sau khi ngài ngộ ra được ngài chứng được à, tứ thánh đế đó theo ba luân 12 chuyển vậy đó thì lúc đó à, ngài mới dám dõng dạc ngài tuyên bố với à, ma vương phạm thiên chư thiên loại người rằng ngài là bậc chánh đẳng chánh giác ngài đã thực sự chứng đắc vậy cho nên ngài tuyên bố là như vậy đó là cái vô sở quý thứ nhất à, vô sở quý thứ hai đó à, ngài nhận rằng ngài là bậc đã đoạn lậu à, không có bất kỳ không còn dư sót bất kỳ một cái lậu hoặc nào nữa à, không còn dư sót bất kỳ một cái cấu quê bận như nào đó à, thì lúc đó ngài không có sợ ai chỉ trích cả vì sự thật ngài đã không còn lậu hoặc vì sự thật ngài đã không còn các cái bận dơ cộng quê cái thứ ba là ngài tuyên bố các cái pháp chướng ngại à, thì các cái pháp đó, đó đúng là chướng ngại và không có sợ ai phản bác lại cả à, vì sợ sự thật ngài biết đó là các cái pháp chướng ngại à, vô sở quý thứ tư à, là ngài tuyên thuyết hay là ngài thuyết cái pháp hướng thượng à, thì cái pháp đó, đó chắc chắn à, phải hướng con người thực hành theo đó được hướng thượng à, và ngài cũng không có sợ à, có ai đó, đó có thể chỉ trích cho ngài được cả chỉ trích ngài được cả à, thì đây là cái vô sở quý thứ tư của chư Phật chư Phật ngài có bốn cái vô sở quý này nè cái thành ra là gì à, ngài nói sao thì làm vậy làm sao nói vậy ngài nói như thế nào thì nó là như thế đó ngài nói rằng sát sanh à, là bất thiện yeah, dạ, sát sanh là bất thiện không sát sanh là thiện à, thì đúng y như vậy và trước mặt người ta ngài cũng nói như vậy sau lưng người ta ngài cũng nói như vậy à, một mình ngài cũng nói như vậy à, thì như vậy được gọi là sự không dao động của chư Phật hay là sự không có lung lay của chư Phật và vì do ngài không có cái sự dao động ngài không có lung lay à, ngài có các cái vô sở quý vậy đó cho nên ngài tuyên bố ngài mới tuyên thuyết ra được bốn chân lý dạ bốn chân lý à, vào bốn lý đó, đó à, những ai tin học thực hành theo đó thì à, mới à, thấy được à, tạng pháp đó à, mới thấy được ha à, những cái gì tồn tại trong cái cuộc đời này đó thì đều biến quả đổi thay từ chỗ biến quả đổi thay đó đó mới đưa đến khổ đau à, cái biến quả đổi thay đó đó là nó tùy thuộc vào cái điều kiện à, chứ không có do ai sắp xếp sắp đặt cả à, từ cái chỗ thấy được à, biến bởi đổi thay dẫn đến khổ đau à, dẫn đến vô ngã đó đó em mới trở thành là đệ nhất sa môn đệ nhị sa môn đệ tam sa môn đệ tứ sa môn sau khi à, trở thành đệ nhất sa môn đệ nhị sa môn đệ tam sa môn đệ tứ sa môn đó à, thì bây giờ người này là mới có cái thân hành sở hành ý hành ăn trong giống như văn rong không ai ha, mà có thể tìm ra được một cái lỗi lầm uh, khuyết điểm nào ở trong cái thân hành sở hành ý hành như vạn rộng à, và người này sau khi thân gọi mạng chung không còn để lại bất kỳ một cái dấu tích dấu vết nào của cái sự luân hồi sinh tử nữa à, đây là những cái hiểu biết của chúng tôi qua câu kệ pháp cú số 255 là như vậy à, xin được à, chia đến à, chia sẻ đến với à, à, room pháp cú kinh chúng ta là như vậy phước báo phát sanh do sự giảng pháp này chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức cầu mong các ngài an vui trong đời sống thành hạnh à, xin à, được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư phật tử à, mong phước này hộ trì quý vị được hanh thông trong đời sống được tiến hóa ở trong phật pháp Phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài.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 Chúng con kính tri ân trường tọa Minh Hạnh Đại Minh Mẫn cùng chư Đại Đức Tăng <clears throat> đã vào rung chứng minh cho chúng con được <clears throat> thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm hồi hướng. Yadewata <clears throat> Santi Viharawa Sine thu pe ga re bồ thí ga re ta hin ta hin ta tham ma đà đề na ba hoàn tu bồ chi ta sót thiền ca ròn tề tha quy hạ ra mặn đa lệ thề ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca gama cha đề sa ni gama cha ít sa ra Sappana Puta Sukhita Pawantu Te Chala la bu cha ye pi cha anh đã sam ba wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rang ba tiết cha te. sắp bề pi đúc khát sa kha rồng tu sang kha dặn thà tu chi rằng sa tang thầm mô ธรรมาคาราจมุตกาลาสังโฆโหตุสมัคโกวะอัฏฐายาจา